Sếp bắt tăng ca Bạn gái lại đòi gặp sớm Làm sao bây giờ à, Thấy không gặp bồ với sếp luôn đi Alina, uống vui đời sảng khoái Quê là nơi có cánh có bay lạ trên những cánh đồng lúa đã trổ bông thương lắm quê nghèo một đời gian cứ nặng mài ân tình như câu nghĩ sống lang còn đó ta bên nhau giờ chưa hề cháy vòng bàn tay danh làm dịu mát lòng ta quê là nơi cuối thơ bên cạnh vòng ghé ấm trong lòng hát tiếng quê hương dù nơi xa luôn dạt dào nỗi nhớ muốn tìm về nơi đó yêu thương bên nhau ta về về lại quê lắm quê nghèo một đời gian nan thương mẹ tôi vai gây tóc bạc cả một đời gánh nặng nuôi con mẹ dù anh bằng trong lòng hai đìa quê hương dù nơi xa luôn xa dào hai biển quê hương dù nơi xa luôn dạt dào nỗi nhớ muốn tìm về nơi đó yêu thương bên nhau trong tim quên là nơi có cánh có bay là trên những cánh đồng lúa đã trổ bông thương lắm quê nghèo một đời xa nặng nuôi con mẹ ru anh bằng câu vì dặm quê là nơi ấm trong lòng hai tiếng quê hương dù nơi xa luôn dạt dào nỗi nhớ muốn tìm về nơi đó yêu thương bên nhau ta về về lại quê cánh vọng niềm ru hơi cứ đọng mãi trong ta nghe ấm trong lòng hai tiếng quê hương dù nơi xa luôn dạt dào nỗi nhớ muốn tìm về nơi đó yêu thương bên nhau ta